4 là các bạn like video của mình đã được 500 like mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn mỗi bạn là 200 thỏi vàng nha các bạn nhớ là xem video càng lâu thì tiền trúng càng cao nhé và nhớ được các bước nha Xin chào tất cả anh em Đầu video thì mình sẽ trước khi quay clip trước nha Clip trước của mình thì à, cũng gần 8.000 lượt xem Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh của mình thì bây giờ mình sẽ chọn ra hai mặt may mắn trong giải nha bởi vì là cái kênh của mình nó không có đủ chi tiêu các bạn thì các bạn xem kênh của mình thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và nếu tham gia giveaway thì các bạn à, làm theo có bước nha rồi bạn đầu tiên đó chính là bạn à, trọng tuấn ok bạn thứ hai chính là bạn di bảo nha thì à, bằng này inbox à, zalo cho mình để nhận giải nhé hay facebook cũng được hồi sáng ấy thì admin à, có ra cái sự kiện đầu hè các bạn thì thông báo là tối nay là 19 giờ update này thì hiện tại là cũng khuya rồi thì mình lắm một thức mình làm luôn cái video cho các bạn xem nhé thì cái sự kiện này thì admin update hồi nãy rồi thì mình mới vừa vô game thì nó đang bảo trì bây giờ nó đợi mình giải thích sơ qua cái sự kiện thì mình sẽ review cho em xem về cách để mà kiếm cải trang của quý vị nhá ok thì đầu tiên đó chính là cái sự kiện thu thập Ờ, nguyên liệu tới quỹ đạo Kame để đưa lấy sinh vật đi ốc so rồi uh, đổi rương một rương hai thì anh em có thể đọc kỹ nha và mình thấy một cái đó chính là đổi được cái cải trang uh, cải trang gì super yamashita các bạn thì uh, mình thấy cái này nó hơi bị sai nha tại vì người ta đưa tốt rất là khổ mới có được cái trang này xong bây giờ đổi cái rương một nó có luôn là cái trưởng thì uh, hiện tại là game có ra cái sự kiện này dùng mình nghĩ là chắc dùng thuốc máu hơn các bạn để anh em nạp thẻ vào ấy rồi người ta có cái cốt rồi người ta được cái chim ấy người khỏi cần uh, đi uh, sang cái thứ gì đó để người ta kiếm cái à, phụ kiện thì cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em là nhập cái code nha thì nhập cái code là anh em chỉ cần nhập uh, nr sao uh, mùa hè là được rồi đấy nrs mùa hè là nó sẽ được uh, cái code nha thì cái code này là sẽ yêu cầu 13 cái rương mình chọn hết rồi nó vẫn không đủ à đấy thì uh, để mà kiếm được cái con bé uh, mới ra đấy thì uh, mình thấy nó cực kỳ là khó nha các bạn ở xanh bây giờ thì mình sẽ mình đọc cái sự kiện mình biết là nó rất là khó rồi các bạn phải dùng tiền để các bạn mua những cái vật phẩm ấy mới, mới có thể ờ, có cơ hội là nhận được con bé nha mình thấy là hút máu đấy hay gì là ờ, mình ra sự kiện x2 các bạn sự kiện x2 để anh em ờ, nộp tiền vào anh em làm cái này nè bãi cái chỉ bãi cái trưởng à rồi ha bây giờ thì tiếp tục mình đi qua bên đảo Kame để mình xem thử bên nó có gì không nha gift code này thì à, nó hết rồi tức là mai hay là mốt gì mình nghĩ chắc chắn 100 phần trăm admin sẽ ra cái gift code à, để mà anh em à, để mà anh em à, đi nhận á để nạp thẻ vào đấy này thì ra gift code mùa hè nha thì được ba cái rương à, một cái ngôi sáu b này nói chung là mấy món đồ này thì hôm sau là cho nạp thẻ 20k vào được cái rương nhận thế này nè gift code nhận thế này này đảm bảo luôn nói chung là khá là tốn tiền nếu mà anh em chơi kiểu khá là tốn kém đấy rồi thì tí nữa thì mình sẽ chỉ anh em cách mà tìm cái rương hai nha bây giờ thì mình sẽ đi uh, qua đường một đã mình sẽ đi uh, cái gì một vòng bộ sau rồi mình sẽ đi uh, tìm cái đường một hiện tại là game đang được uh, rất là nhiều anh em vào thì hồi nãy mình vô mình thấy khá ít người nhưng mà bây giờ cái sự kiện ra xong rồi các anh em vô quá trời hết mình thấy rất nhiều anh em chơi nhưng mà game mình thấy càng ngày hút máu quá mà <laughs> mình đầu tư cũng nhiều nhưng mà mình thấy anh em đầu tư nhiều hơn mình đó, rồi giờ thì mình sẽ thử mình mở cái kho báo dưới biển nha cái này là 500 triệu một cái thì mình cũng góp ý rồi admin không có ra bán trực tiếp bằng cái thỏ vàng luôn đi mình góp ý hoài mà mình không có nhận mình thấy là anh admin mình ờ, làm sao thì ít tiếp nhận góp ý lắm các bạn chủ yếu là hút máu thôi thật mình có góp ý rất là nhiều luôn ấy nhưng mà admin không có chịu ờ, chỉnh sửa gì cả chán quá ấy. đi mua cái này phải mấy công đi bán thô vàng mới mua được đập đồ cũng vậy các bạn cực vải cực thì góp ý để do người chơi dễ chơi mà người ta không chịu chơi hợp đồng lậu mình nó khó như là vòng chính nha các bạn khó phải chịu mấy, hy vọng anime sẽ uh, update uh, trong cái sự kiện mới nha thì nó ra cái tỷ lệ mình thấy uh, vĩnh viễn thì khá là ít đấy hết hết tiền ui trời ơi hiện toàn là thằng ờ, second hand thôi hàng sử dụng ấy không có ngon lắm thì cái chai này thì chỉ dùng để ốp ờ, cái sao thôi và mình cũng hướng dẫn cho anh em mà để cách mà để mà kiếm cái tiền ở trong cái game này các bạn thì các bạn tiến hành là các bạn đi ốp ốp sò nhé ốp sò nha chứ không phải ốp sò đâu nhé <laughs> ok thì uh, ốp cái này thì các bạn đi uh, bỏ thau vàng các bạn đi kiếm một cái trang credit này các bạn đi ấp vật phẩm sự kiện sản phẩm bán thì uh, cái này là nó tăng gấp đôi cái tỷ lệ rơi vật phẩm nha các bạn không có tiền các bạn khỏi đỡ à, cũng được nhưng mà mình thấy nó cũng chẳng bao nhiêu cả các bạn cứ đỡ đi sau rồi các bạn uh, lấy vật phẩm ấy rồi bạn bán cho những thanh niên mà đi uh, youtube ấy đi làm clip hay là đi uh, mấy thanh niên mà muốn uh, đi xây bếp vĩnh viễn các bạn thì muốn có bếp vĩnh viễn ấy là phải đi ốc bây giờ mình sẽ đi ốc nha thôi mình ốc trong vòng khoảng một tiếng rồi nó rơi được cái gì nha hay là rơi tỷ lệ rơi khá là ít nha thì nó không có rơi cái con cá mực nha các bạn nó chỉ rơi ba món thôi thì có hai món là các bạn phải nạp tiền vào đó chính là cái dòng thỏi vàng các bạn mua cái rương kho báu ấy các bạn mở ra thì các bạn mới ờ, mở được cái rương cái phai thì mình úp nãy giờ thì nó không có đủ các bạn ở xanh hơi bị cay à, giờ thì mình sẽ úp nha để tí nữa mình cho các bạn xem là mình úp ờ, được cái gì sau một hồi đi ấp ấy thì uh, mình đã được một mớ rồi nè nhưng mà mình nghĩ là vẫn không có đủ để đổi cái rương các bạn sư cái có 21 cái tua mật thì có 17 cái trời ơi mình thấy nó khó vải trưởng ấy cái này thì dùng để cho anh em ba món ốc sò tua mật với lại xương cá anh em ốc anh em bán được anh em chỉ cần đầu tư khoảng 10 lít toàn anh em treo ở thành phố vegeta thôi anh em bán được rồi bây giờ thì mình sẽ ờ, đi mở uh, kiếm cái mấy vật phẩm còn lại nha thế là mai thì mình sẽ làm clip mình mở hơn trăm cái rương hai hôm nay mình mở hơn trăm cái rương rương, một cho các bạn xem cái rương kho báo với mỹ này thì mình thấy nó khá là nhiều anh em nào rảnh rảnh thì ngồi mở thôi mình thấy là mình mở thì cái tỷ lệ ra bánh viễn thì mình thấy nó cũng khá là khó nha chắc cũng tầm không một phần trăm thôi à, trung bình các bạn các bạn muốn mở ra bánh viễn ấy thì à, tầm khoảng là một à, trăm cái thì nó sẽ ra được một cái cây trăm bánh cho các bạn nha còn à, nó ra các bạn up cái này thì nó rơi nó rơi ra cái à, gì nhỉ cái tuần mật rất là nhiều nha để các bạn có thể đi à, đổi mình phải nói là nếu mà các bạn muốn đổi một cái trăm cái à, rương rương, hai á thì à, dễ tiết tốn cái tầm khoảng à, hơi bị nhiều tiền đấy tầm khoảng là hơn ờ, hơn mấy trăm mấy mấy triệu các bạn mình nghĩ vậy bởi vì là mình mua thổ vàng các bạn thì ờ, mình bỏ mới bỏ ra 100 đỏ ấy mình ái thì mình chỉ có được rất là ít luôn à, những cái uh, tôm mực vỏ sò nếu mà muốn được một bé vĩnh viễn ngon ấy thì các bạn phải đổi nhiều lần mình chưa chắc nó ra vĩnh viễn nữa là mình thấy khá là khó nha để ra bò ốc này rồi để ra tôm mực thì tôm mực thì mình thấy nó ra cũng khá là nhiều nhưng mà một thổ vàng thì chín chín cái các bạn đổi biết khi nào nó mới đủ biết bao nhiêu cái rương để các bạn đổ ít hai hai hai à, à, cái tô mực thì các bạn đổ 200 cái tô mực để các bạn đổ một cái 20 à, cái bài tuột các bạn rất là tốn kém nha các bạn để nha mình đã mình lâu mở mình không có để cái này chính cái tô mực mà tặng 20 cái tô mực thì các bạn mới mở được đấy thì mình thấy là khá là hút nha anh em cân nhát nha nếu mà có bác rồi thôi khỏi chơi cũng được thì mình thấy bác này nó khá là tốn tiền ok thì mai thì mình sẽ làm chụp bạch mình đầu tư mình mở 100 cái rương cho các bạn xem nhé trăm rương thứ hai thì mình sẽ cố gắng mình đi tìm kiếm mình thấy nó cũng khá là khó đấy bởi vì là sự kiện này khá là khó nha mình thấy nạp tiền hơi bị nhiều mới được đấy